con hỏi bà bà tên gì đầy đủ tên bà tên Quỳnh Thị Năm năm nay bao nhiêu tuổi tám mươi tuổi trước khi mà bà uống sữa là bà bị bệnh gì bệnh hai rồi đi có khăn đi lên rồi trước ra trong đầu bằng đó có hay đi bác sĩ không hay đi bác sĩ hoài từng hai tuần đi bác sĩ hai ba lần yeah. rồi khi mà bắt đầu bà uống sữa là bà có những biểu hiện gì nó khó ngủ chăm kiểu có đêm nó kiểu sáng đêm luôn yeah. Dạ. rồi à, sao khỏe mà sao một lon sữa thì bà thấy như sao thấy khỏe cho mình khỏe là sao đi tới luôn nhẹ nhàng trước à, rồi ngủ ngon hơn không ngủ được mỗi lần ngủ được rồi tay chân thì sao tay chân thì nó cũng khỏe Yeah.